ơi yeah. Đây mấy bạn có nhìn thấy sau lưng của mình là gì không Đây xin giới thiệu với bạn Đây chính là cánh cổng Genshin Impact Mà mình mới vừa xây ra được nè bạn Đó đẹp chưa đẹp chưa Đấy, Nhìn nó nhiều màu sắc cực kỳ luôn mà thấy không Đấy thì dạo gần đây á có rất là nhiều bạn bảo mình là ơi anh Phong ơi dạo này anh Phong chơi Minecraft nhiều quá chán quá à. Cho nên hôm nay anh Phong thử chơi game nào khác đi Mà mình thấy á, từ trước giờ có game nào hot đâu Bây giờ mà chơi à, để tôi suy nghĩ coi À đúng rồi bởi vậy cho nên ngày hôm nay tôi mới xây ra cái cổng Genshin Impact nè các bạn ạ à. Bởi vì sao? Bởi vì Genshin Impact trong thời gian vừa qua rất là hot luôn nha các bạn nha À mà tính ra nó hot từ trước giờ mà chứ phải bây giờ mới hot đâu bạn ấy Bởi vậy cho nên là ngày hôm nay mà mình đã xây ra cánh cổng Genshin Impact Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau qua bên Genshin Impact để uh, chơi game một chút nha các bạn nha Ok À mà quên nữa có bạn nào mà là game thủ chơi Genshin Impact đẳng cấp chơi gọi là siêu cấp vô địch hay không các bạn hãy nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết luôn nha và các bạn hãy nhớ là hãy chỉ cho mình nha bởi vì á là mình cũng rất là muốn chơi thử cái game này cho nên nếu như bạn nào mà biết chơi cái game này á hãy comment xuống bên dưới và sau đó là sẽ hướng dẫn cho mình trong những cái video của mình nha ok và nếu như mà lỡ mình có làm cái gì đó sai sót á thì mấy bạn hãy nhớ là ờ, chỉ cho mình chứ đừng có nói mình quá nha thôi mình à, buồn các bạn à ừ, cảm ơn các bạn nhiều <laughs> ok được rồi vậy không nói nhiều nữa bây giờ chúng ta cùng nhau đi qua cánh cổng này thôi let's go nào Đi thôi Đây ok bạn ơi Và hiện tại thì mình đã vào trong uh, game Genshin Impact rồi đây Thì uh, như các bạn cũng biết á, thì mình cũng có chơi Genshin Impact các bạn ạ à. Nhưng mà mình chơi không có được chuyên nghiệp cho lắm Bởi vì có rất là nhiều bạn gọi là chơi cái trò khá là hay Và tìm hiểu khá là kỹ còn mình á thì mình chỉ mới bắt đầu chơi gần đây thôi cho nên là hy vọng rằng là mấy bạn sẽ hướng dẫn cho mình nếu như có cái gì đó mình không biết nha ok và mình nghe bảo đâu ở trong phiên bản mới này của chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái sự kiện mới nè và cả những con nhân vật mới nữa Đầu tiên á thì à, chúng ta sẽ có nhân vật đầu tiên đó chính là Nahida mọi người ạ. À. Đó. Và tiếp theo nữa là nhân vật Nilo. Ok thì hai cái nhân vật này á mình nghe đâu là hai nhân vật này khá là mạnh và kỹ năng cũng khá là xịn cho nên bây giờ mình sẽ vào trong uh, game Simback để mình quay ra mình cầu nguyện ra coi coi có ra được hai nhân vật này không nhớ bạn nha. Hy vọng là nhân phẩm của mình sẽ cao và mình có thể quay được hai nhân vật này. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu cầu nguyện thử cái nhân vật uh, Nahida và nhân vật uh, Nilo này để coi coi liệu rằng là mình có thể mở ra được hai nhân vật này không nha các bạn nha. Thời mình hơi bị thích mấy cái trò xoay xoay này luôn á. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu cầu nguyện nè. Ok, cầu nguyện 10 viên luôn. Ok. Mình còn đến tận 80 uh, 84 cái quả cầu này nữa mà để mình cầu nguyện nè. Ồ, oh, vẫn là đèn màu tím. Vẫn là màu tím. Trời ơi. Ồ, oh, mình được một nhân vật hệ lôi à, Cookie Shinobu mấy bạn ạ à. Ok Oh my god Nhưng mà tôi đâu có cần nhân vật này đâu Tôi đang cần Nahida Làm ơn cho tôi đi mà Ok Còn nguyện thêm lần nữa nè Ôi lại màu tím à Ơi chán đấy nhờ Tại sao lại không ra màu vàng ta ừ, Cay quá Lại tiếp tục là nhân vật Layla Vẫn không ra được uh, Vẫn không ra ra ra được Nahida Mình sẽ cầu nguyện thêm lần nữa Vàng đi vàng đi vàng đi Trời ơi lại là màu tím à, Trời ơi vẫn là màu tím mấy bạn ơi Buồn quá Trời ơi trời không sao Còn à, 50 à, quả cầu nè Mình sẽ cầu nguyện thử Nilo thử xem Ok cầu nguyện thử Nilo nha các bạn nha Ok Vẫn là màu tím à, Trời ơi làm ơn cho tôi cái màu vàng đi mà Tôi cần cái màu vàng Hãy cho tôi một cái màu vàng đi Ok Màu vàng Trời ơi lại là sao tím rồi Bỏ qua luôn Tôi chỉ còn có 34 quả cầu thôi Trời ơi Còn Nguyễn tiếp Ui Màu vàng Màu vàng Màu vàng Màu vàng Ra rồi Thật ra thì uh, nhân vật này cũng mạnh mấy bạn ạ à. Nhân vật này cũng rất là mạnh Năm sao lần chứ ít đâu Nhưng mà cái tôi cần là ni lông hoặc là Nahida Cơ làm ơn đi Trời ơi Còn có 20 quả cầu thôi Cho thêm cái đèn vàng nữa được không Rồi xong không thấy đèn vàng là hiểu rồi đó Trời ơi là trời Đau đớn quá trời ơi Oh my god Hiện tại bên đây là còn rất là nhiều thêm những cái vũ khí mới nữa bạn Nhưng mà uh, Cái tôi cần ở đây là Nilo Nilo và Nahida trời ơi là trời Ok không sao Bây giờ còn 14 à, quả đúng không Mình sẽ cầu nguyện ở đây đi Ok này ra này ra ra đèn vàng đi Vẫn không thấy cái đèn vàng đâu hết No Vẫn không ra đèn vàng Trời ơi Rồi xong hết sạch tiền rồi Ok giờ mình sẽ cầu nguyện thử một coi ra được cái gì Dạ yeah. Vâng hay lắm Hay lắm Chúng ta đã trắng tay Oh my god Ôi không, cuộc đời thật là đau đớn làm sao các bạn ạ à? Hay đúng thật là nhân vật xịn Không thể nào mà có thể quay ra dễ dàng được Ai cay quá mấy bạn ơi Nhưng mà thôi không sao hết Nếu như những bạn nào mà muốn dùng hai nhân vật này Thì các bạn chỉ cần bấm vào cái phần ở trên này nè Đấy sau các bạn hãy bấm vào phần thử thân thủ đây đây là cái phần rất là hay của game Cinemax luôn đó chính là mấy bạn sẽ có thể thử dùng thử được nhân vật Nahida và nhân vật Nilo ok và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phiên bản cập nhật mới của game Cinemax phiên bản 3.6 điển lễ trí tuệ nha bạn bắt đầu thôi let's go rồi, ok bạn ơi, thì bây giờ mình đã bắt đầu vào trong ờ, phần test tướng để mình test thử nè bạn ạ. À. Thì ờ, đối với cái nhân vật mà Nahida này của chúng ta nè, như bạn đang thấy, ui, bề ngoài của Nahida là một cô bé vô cùng gọi là xinh xắn đáng yêu luôn bạn ạ. À. Và đặc biệt hơn nữa, đây, cô bé này có một mái tóc màu xám, trời ơi, tóc xám y hệt như Sam luôn bạn ơi. Nói chung nhân vật nào tóc xám là tôi thích hết á. À, ok đấy ui thì nhân vật này phải nói là hơi bị dễ thương luôn bạn à không hơi cái gì nữa phải nói là quá là dễ thương luôn trời ơi trời bạn nào á mà thích mấy nhân vật dễ thương thì chắc chắn là phải phải tậu ngay nhân vật này về cho gọi bộ bộ sưu tập nhân vật của chúng ta đấy ok và bây giờ mình sẽ bắt đầu sử dụng thử à, những cái kỹ năng những cái chiêu của nhân vật uh, Nahida này nha các bạn nha ok đầu tiên á thì khi mà chúng ta đánh thường á như các bạn đang thấy thì nahida sẽ dậm chân xuống dưới đất như thế này nè đó nhảy lên và dậm chân xuống xuống dưới đất như thế này và nó sẽ có những cái sức mạnh từ bên dưới đất nó trồi lên giống kiểu như là mầm cây vậy các bạn và nó có hình những cái ngôi sao nè và cả hình trái tim nữa ôi tính ra nhìn hơi bị dễ thương luôn các bạn rồi và sau đó mình sẽ thử sử dụng thử chiêu e coi xem như thế nào nha chiêu e thì Nahida sẽ xoay một vòng tròn thì mình cũng à, chưa biết là nó à, sẽ gây ra hiệu ứng gì trên quái cho nên bây giờ mình sẽ vô mình test thử nha ok bây giờ trước tiên là mình sẽ cần phải mở quái ra trước nè rồi bây giờ mình sẽ thử dùng à, bằng đánh thường của Nahida thử nha các bạn nha ok dùng đánh thường nè ôi tính ra là đánh thường của nahida là có thể tạo được một cái à, sát thương diện rộng mấy bạn ạ à. à, là có nghĩa là mấy bạn chỉ cần đánh thường thôi là những cái con mà đứng kế bên à, gọi là con quái bạn đang đánh là cũng sẽ bị sát thương luôn nha các bạn nha à mà khoan đã quên mất còn cái này đặc biệt đó các bạn các bạn có thấy cái quả gì ở bên dưới đất này không đó những cái quả này á khi mà các bạn à, sử dụng chiêu đánh thường á thì ngay lập tức những quả nó sẽ xuất hiện đó và sau đó các bạn chỉ cần lại gần những quả thôi thì những cái quả sẽ phát nổ và gây ra sát thương diện rộng đấy các bạn coi nè đó mình sẽ đánh nè đó có một cái quả xuất hiện nè mình sẽ lại gần ui từ từ từ từ từ từ từ từ để xíu để xíu để xíu mấy con quái này đông quá nổ đi ấy à, bạn thấy không chết hết quái luôn phải nói là nahida của chúng ta phải nói là cái cái sát thương về cái việc mà diện rộng và cái sát thương về cái cái đánh à, gọi là quái mà đông đông các bạn thì nahida là một con tướng là có thể nói là rất là phù hợp cho các bạn để bạn có thể combat nha đấy ok và bây giờ thì mình sẽ test thử chiêu e lên trên à, mấy con quái này xem coi như thế nào nha các bạn test thử chiêu e nè đó và cái chiêu E này các bạn không chỉ là có thể sử dụng một lần như vậy không đâu nha Mà mấy bạn có thể sử dụng bằng cách là mấy bạn sẽ à, nhấn giữ nút E luôn Để có thể gây ra thêm sát thương mạnh hơn Bằng cách nào các bạn biết không? Đây, ua, ui, tính ra là u tính ra là nhìn ngầu phết bạn à Khi bạn giữ chiêu E là sẽ còn thêm một kỹ năng mới nữa nha Giống kiểu như là chiêu E này bình thường mà mấy con tướng khác các bạn là chiêu E của nó sẽ có một kỹ năng duy nhất thôi Còn chiêu E của Nahida của chúng ta là các bạn mà nhấn nhấn một lần hoặc là nhấn giữ á, thì nó sẽ có đến tận hai bộ kỹ năng luôn các bạn ơi ui da trời ơi tôi đang lo nói cho nên tôi bị con này quýnh quá trời quá đất các bạn à ok và cái chiêu e này á các bạn không chỉ là nó có thể gây ra được sát thương diện rộng vậy đâu mà nó có thể à, người ta gọi cái đó là gì ta người mình phải dùng bằng cái từ gì nhỉ à liên kết đó bạn nó sẽ liên kết những con quái mà chúng ta đánh lại với nhau và khi bạn đánh một con thôi là những con khác đứng xung quanh cũng sẽ bị nhận sát thương luôn nha các bạn nha và bây giờ á thì bây giờ hiện tại giờ còn có một con quái à cho nên là mình sẽ dùng chiêu quy để mình test lên người con quái này trước đi ok Thì uh, à, Chiwi của Nahida sẽ tạo ra được một cái căn phòng ở xung quanh như thế này nè bạn thấy không Và khi mấy bạn đứng ở trong căn phòng này á Dù mấy bạn là nhân vật nào thì mấy bạn cũng có thể uh, được búp thêm sức mạnh các bạn ạ à. Ví dụ bây giờ mình sẽ dùng hệ nước mình đánh nè Đó thì lượng đam sẽ to hơn hay là dùng hệ điện Bất cứ hệ nào mà các bạn có thể sử dụng được á Nó cũng sẽ gây ra thêm gọi là sát thương Nói chung là nó sẽ búp cho các bạn á à, Ok Rồi từ từ để mình diệt luôn con quái này đã Ui Ok Bây giờ là mình sẽ test chiêu e ở à, cái phần liên kết mấy con quái lại cho các bạn xem nè nha Đây các bạn xem nè, bây giờ á, để mấy con quái nó tụ tụ lại xíu đi rồi Sau đó mấy bạn chỉ cần nhấn giữ e Thì những con quái ngay lập tức nó sẽ bị liên kết lại với nhau như thế này nè Đó, và ngay lập tức khi bạn buông e ra thì những con quái xung quanh bất cứ con nào đứng kế bên nhau á, thì nó cũng sẽ bị chịu sát thương diện rộng nó sẽ bị liên kết giống kiểu nó liên kết lại với nhau các bạn đó thì nó sẽ bị mất mất máu gọi là gọi là kiểu sao ta à, chung với nhau luôn đó nói chung là mình nói như thế cho mấy bạn dễ hiểu đấy ok đấy nói chung là nhân vật Nahida của chúng ta là một nhân vật mà phải nói là rất phù hợp để cho mấy bạn có thể sử dụng để à, mấy bạn đánh trong những cái pha combat mà quái quá đông trời ơi quái đông quá thì Nahida là hợp lý rồi các bạn ạ à. đấy giờ mình sẽ dùng chiêu này thêm lần nữa nổ này ôi trời bạn giữ xong bạn buông e ra là ngay lập tức là mấy con quái xung quanh là dính đạn hết nè ok mình sẽ dùng chiêu quy thêm một lần nữa đây, rồi sau đó dùng chiêu quy xong mình sẽ dùng chiêu e thêm một lần nữa để coi nó có búp được thêm nhiều đam không ui cũng khá khá mấy bạn à cũng khá khá chứ không phải là ít đâu nha à à mà mình quên nữa bạn ơi ở trong cái game Genshin Impact này của chúng ta nè nó có một cái rất là hay luôn là đó chính là mấy bạn có thể kết hợp tướng với nhau để mấy bạn có thể à, ra chiêu mạnh hơn ví dụ như bây giờ mình đang sử dụng à, tướng Nahida là hệ thảo đi nha bây giờ mình sẽ sử dụng chiêu quy nè đó thì khi mà mình sử dụng chiêu quy như thế này nè các bạn thì xung quanh sẽ tạo ra một cái ờ, cái căn phòng thì mấy bạn cũng thấy rồi đó thì bây giờ mình sẽ sử dụng đến nhân vật hệ hỏa và mình sẽ ra chiêu cho những con quái thì bạn có thể thấy là lượng đam gây ra vô cùng to lớn luôn các bạn ạ à. thực sự luôn á à, nè nè nè nè nè nè trời phải nói là Nahida là một cái nhân vật mà không chỉ có sát thương chuẩn sát thương mạnh mà còn có thể búp búp thêm đam cho tất cả những uh, vị tướng khác mà bạn có những nhân vật khác mà bạn có nữa đấy ok rồi để tôi dùng chiêu lên con này luôn đi tôi diệt nó luôn cho nó xong mấy bạn ạ à. để chúng ta còn test qua đến vị tướng tiếp theo là Nilo nha các bạn nha ok rồi ok, vừa rồi chúng ta đã test thử cái nhân vật Nahida chúng ta rồi Bây giờ mình sẽ test đến nhân vật tiếp theo là Nilo nha các bạn nha Ok, vô thử nè bắt đầu dùng thử xem coi nói chung là <laughs> cái nhân vật nahida chắc chắn là mình phải quay ra được các bạn tại vì thời kỹ năng đã mạnh rồi mà còn nhìn còn dễ thương nữa chứ ok rồi đến với nhân vật của chúng ta nilo thì uh, nhân vật nilo này á thì uh, ui nhìn kiểu uh, kiểu ấn độ hả hay là ả rập ta <laughs> nói chung là à không ai cập hả ờ à, mình cũng không biết nữa nhưng mà nhìn nhìn khá là gọi là giống nữ hoàng các bạn ạ à. nhìn ý như nữ hoàng luôn á oh my god rồi bây giờ mình sẽ thử dùng thử chiêu của nhân vật này nha Nhân vật này á, thì à, sẽ sử dụng à, kiếm hả À nhân vật này sử dụng kiếm Ok Rồi bây giờ mình sẽ thử sử dụng chiêu E của nhân vật này để xem coi như thế nào nha các bạn nha thì à, khi mấy bạn sử dụng cái chiêu E này nè Thì mấy bạn sẽ có một cái combo đánh như thế này nè Đó Ui tính ra là nhân vật này á mà dành cho combat á thì hơi bị đỉnh luôn nha các bạn nha tại vì nhân vật này á là có thể à, sử dụng chiêu e liên tục luôn oh my god à, thật ra cũng có thời gian hồi chiêu á nhưng mà ý mình ở đây là khi mà bạn dùng một một lần á là bạn sẽ ra được nhiều chiêu ví dụ là bấm, bấm e một lần nè đó sau mình phải bấm thêm lần nữa bấm thêm một lần nữa và một lần nữa có nghĩa là chỉ cần một lần E thôi chúng ta sẽ có thể ra được bốn đòn Ok Cũng được Nói chung là cũng hợp lý đó Bây giờ mình sẽ vô mình khiêu chiến thử để mình coi chiêu quy của nhân vật này là gì nha Ok Rồi vô nè Vô nè Ô Ô Ô Trời ơi tôi thề cái chiêu E này kiểu dành cho cơm bát mà kiểu quái đông đông là hơi bị hợp lý luôn á bạn Ok rồi vô dùng chiêu E nào Ui combo này mà dành cho gọi là mấy con quái ờ, gọi là đứng chậm lại nhau thế này thì quá hợp lý luôn các bạn ơi rồi rồi rồi chiêu quy hồi chiêu quy hồi nè bây giờ mình sẽ thử sử dụng chiêu quy coi wow ui sát thương đỉnh đấy nha ui sát thương đỉnh đấy nha oh my god đỉnh thật sự các bạn ạ à. và chiêu quy hồi rất là nhanh luôn oh my god rồi, rồi, rồi. mình sẽ dùng chiêu e để mình đánh thử con ờ, quái này coi Ok, dùng chiêu E mà đánh con quái to này á thì cũng gây một cái lượng đam khá là lớn đó, chứ không phải là ít đâu nha. Ok, dùng thử chiêu Quy nè. Chiêu Quy coi mất bao nhiêu đam. Ui, nhiều phết chứ đùa. Mà chưa kể, ui nè nè nè nè, từ từ bình tĩnh nào bạn, bình tĩnh nào. Hơi bị cục xúc rồi đấy. Thì à, nói, nói chung á là nhân vật này á thì mình ấn tượng, không phải là ấn tượng ngoại hình nữa mà mình ấn tượng ở cái kỹ năng và cái, cái mấy cái chiêu của con nhân vật này các bạn ạ. À. Thật sự là quá là đỉnh luôn phải nói là nhân vật này mà mấy bạn mà vô mà bạn combat mà kiểu quái đông đông á là bạn dùng dùng nhân vật này thì quá hợp lý luôn đánh phơi tay luôn các bạn ạ à. Thì vừa rồi mình mới vừa vào để test thử hai nhân vật của chúng ta Thì mình có thể nói rằng đây là hai nhân vật phải nói là rất là đáng Để cho các bạn có thể uh, đưa vào bộ sưu tầm những nhân vật Genshin Impact của các bạn Đấy Bởi vì á là mình thấy hai nhân vật này phải nói là Thứ nhất là hiệu ứng đẹp nè Và đặc biệt hơn nữa là kỹ năng cũng rất là mạnh luôn ừ, Nhưng mà cái nhân vật mình thích nhất vẫn là Nahida Nha các bạn nha hơi bị xịn luôn đó À mà mình quên nữa Trong tháng năm này thì mình nghe đâu hình như lại sẽ có thêm hai nhân vật mới sẽ xuất hiện nữa trong Genshin Impact mà các bạn có thể cầu nguyện ra và để xem coi hai nhân vật mới này sẽ là hai nhân vật nào nha Thì ngay bây giờ mình sẽ đọc qua thử một chút về hai nhân vật này nha Life, death and the world around us all follow a set of Nhân vật năm sao Baidu, sinh tử giao hòa, chủ nhân nhà thuốc Bu Bu, hệ thảo, cung huyền hồ. Người ta có một câu ca dao rằng Ly Dê có một nhà thuốc Bu Bu, nơi đó có vị du đại phu, thần y chữa bách bệnh, nhưng mà thuốc đắng lắm. Đó là một bài đồng dao được lưu truyền rộng rãi tại dốc Phi Vân Được nhiều phụ huynh dùng nó để răng đe con cái là không được đổ bệnh Nếu không thì phải uống thuốc rất là đắng đó nha nhưng trái lại, Bai Phu Đại Du có lẽ là một người có thái độ nhẹ nhàng và cách trò chuyện thân thiện. Bất kể nam nữ già trẻ, người bệnh dù có lo lắng đến đâu, nhưng khi thấy được một nụ cười điềm tĩnh của Bayu thì cũng sẽ cảm thấy yên lòng hơn. Tóm tắt lại nhân vật này, Bayu Đại Phu là một nhân vật có sức mạnh vô cùng to lớn và cũng là một vị thần y chữa bách bệnh vô cùng ấm áp. Nhân vật 4 sao, cover, lăng kính vòm trời, kiến trúc sư nổi tiếng ở Sumeru. Thời Thảo, Cung Thiên Đường Điểu là một kiến trúc sư nổi tiếng ở Sumeru và cũng là một nhà thiết kế, là một học sinh vô cùng xuất sắc. Hào quang, lời đồn, danh dự, tất cả cũng chỉ là những thứ đính kèm. Tài năng thiết kế chuyên nghiệp của Carver vượt xa những người bình thường và mặc dù là một nhân vật tài giỏi đến như vậy nhưng Carver cũng không thể nào tránh được những sai sót. Phải nói rằng thật khó tin khi đây là một nhân vật thiết kế tài giỏi đến như vậy lại có thể phá sản chỉ với một dự án. Nhưng may mắn thay, có rất ít người biết về vụ việc này và hầu hết những người liên quan đều giữ bí mật. Nhưng còn bản thân Carver thì lại càng sợ hãi hơn. Nếu tin tức về việc anh ta phá sản bị lọt ra ngoài thì có thể nói rằng cuộc sống hiện tại khác xa một trời một vực với lý tưởng của anh ấy. Một nhân vật nắm giữ trong tay sức mạnh và phải gặp những khó khăn trong cuộc sống, liệu rằng anh ta sẽ phải giải quyết nó như thế nào? Và trong phiên bản cập nhật lần này sẽ có thêm rất nhiều những điều thú vị mới để cho các bạn có thể khám phá như vũ khí mới Ngọc Bích Huy Hoàng, pháp khí nghi lễ được chạm khắc từ Ngọc Bích, phản chiếu ánh sáng của bầu trời và làn nước trong vắt, thánh di vật mới, giấc mộng thủy tiên với hiệu quả của bộ hai món sẽ nhận được thêm 15% búp sát thương nguyên tố thủy. Hiệu quả bộ 4 món tấn công thường, trọng kích, tấn công khi đáp, kỹ năng nguyên tố hoặc kỹ năng nộ sau khi trúng kẻ địch sẽ sản sinh ra một tầng thủy tiên trong kính. Và thánh di vật mới thứ hai, Vân Sáng Burukasa, hiệu quả bộ hai món tăng được thêm HP lên 20%. Hiệu quả của bộ 4 món sát thương gây ra từ kỹ năng nguyên tố và kỹ năng nộ tăng 10% trong 5 giây sau khi người dùng trang bị chịu sát thương. Và không những vậy, còn xuất hiện thêm cả boss mới để cho các bạn có thể thỏa sức mà chiến đấu, kẻ phù hộ của ốc đảo Abep. Và nếu như bạn là một người thích khám phá đi đây đi đó thì Genshin Impact trong phiên bản cập nhật lần này sẽ có thêm khu vực mới ốc đảo hoang mạc tuyên truyền ở nơi xa nhất trong sa mạc vô biên có một vùng đất cấm mà rất ít người đặt chân đến bên dưới lớp sỏi đá khô cằn phế tích tàn lụi của vương quốc cổ xưa và ân trạch còn sót lại của thần linh và sau khi mình trải nghiệm qua phiên bản cập nhật mới lần này thì mình có thể thấy được Genshin Impact là một tựa game miễn phí vô cùng thích hợp cho các bạn học sinh sinh viên bởi độ dễ hiểu, cốt truyện hay và quan trọng là không cần nạp tiền để trải nghiệm game tốt hơn mà có thể cày chay để trở nên mạnh hơn. Là một youtuber làm về game thì đối với mình Genshin Impact là một tựa game xứng đáng để các bạn có thể trải nghiệm trong dịp hè lần này bởi phong cách của game vô cùng hợp thời đại và đối với những bạn trẻ bây giờ cốt truyện hay, nhân vật đẹp thì ngại gì mà không thử đúng không nào? Và đối với mình cốt truyện của Genshin cinematic thực sự vô cùng thú vị Giống như chúng ta đang lạc vào thế giới của một bộ phim vậy và bạn sẽ là người chơi luôn tìm tòi học hỏi kinh nghiệm để vượt qua những thử thách mà game đưa ra. Và nếu như so sánh Genshin Impact và những tựa game thế giới mở khác thì Genshin Impact là một tựa game có cốt truyện thú vị, hấp dẫn với các hệ thống nhiệm vụ bí ẩn giúp cho người chơi tự do khám phá và ngoài ra còn rất nhiều những phần thưởng miễn phí vô cùng hấp dẫn cho người chơi có thể thu thập. Nếu như những bạn nào mà chưa tải Genshin Impact thì còn chần chờ gì nữa mà không xuống dưới phần mô tả và phần bình luận của mình để tải ngay Genshin Impact về máy và cùng mình chiến trong mùa hè lần này nào các bạn ơi tải ngay đi nào